quản lý về tiền bạc thì Kiên đã chia sẻ cho anh chị rồi để đi được cái lộ trình này chúng ta sẽ đi qua ba bước thứ nhất là kiếm tiền làm sao mà chúng ta có thể tối đa hóa được cái thu nhập của mình ha các anh chị ha làm sao mà chúng ta tối đa hóa được thì hôm nay chúng ta sẽ học về chủ đề này cái thứ hai là gì các anh chị làm sao để mình có thể giữ tiền hiệu quả và khôn ngoan là chương trình ngày hôm qua kia nó chia sẻ rồi có rất nhiều bài học hay đúng không anh chị giống như anh nông dân mà giữ lại sao ạ à? giữ lại những cái hạt lúa giống của mình sau đó là sao ạ à? đi gieo trồng đi khai hoang và cuối cùng anh ta có cả một cái cánh đồng rộng luôn ruộng lúa rộng mênh mông luôn trở thành một địa chủ thì cái công thức làm giàu á, nó y chang như vậy anh chị ạ à. nó không có gì gọi là quá là huyền bí mà chỉ cần chúng ta hãy làm việc chăm chỉ cập lực siêng năng chịu khó tích góp từng đồng từng tí một như một con rùa cứ bước từng bước từng bước cớ nào các anh chị cũng về tới đích và đây là cái cái cuộc chơi về cuộc chơi về tiền bạc là bắt buộc là chúng ta phải hoàn thành nó càng sớm càng tốt anh anh chị ha thứ ba là gì các anh chị thứ ba là chúng ta sẽ học về nhân tiền là làm sao để đạt được các cái mục tiêu tài chính thông qua việc mình đầu tư vào những kênh nào nó hiệu quả và nó an toàn và cái công thức tự do tài chính nó ở bên dưới nè các anh chị đầu tiên chúng ta cần phải có thu nhập chủ động nó đến từ lương từ thu nhập của chúng ta rồi sau đó chúng ta tiết kiệm trong quá trình tiết kiệm thì chúng ta phải tìm cách làm sao gia tăng được cái con số vàng của chúng ta chỉ số vàng chỉ số vàng là sao ạ à? nó được tạo ra từ tổng thu nhập trừ cho tổng chi phí và chúng ta phải làm sao tăng maximum cái tổng thu nhập và minimum thấp nhất cái chi phí của chúng ta thì suốt lúc này cái con số chỉ số vàng nó sẽ ra gia tăng rất nhiều và chỉ số vàng này chúng ta sẽ rót nó vào đâu xô số 1 dự phòng xô số 2 là sao ạ à? để bất chắc 6 tháng rồi những cái xô thứ ba xô thứ tư để đạt sự tự do về tài chính là chúng ta đi đầu tư và sau khi đầu tư chúng ta phải mua được những cái tài sản có được dòng tiền cho chúng ta nha các anh chị chúng ta mua một miếng đất mà nó chưa ra dòng tiền thì nó chưa được gọi là thu nhập thụ động nhanh chị ha có đi đầu tư ở đâu đó mà nó ít 2, ít 3, ít 4, ít 10 lần tài sản thì lúc đó chúng ta vẫn chưa được tự do đâu nó mới chỉ là tiền mặt tiền mặt chúng ta phải đi mua tài sản có dòng tiền cho chúng ta thu nhập cuộc động thì lúc đó chúng ta mới đang trên lộ trình của sự tự do được nha các anh chị nha